fresh chip off the block. Watch my head spin. I got awkward thoughts and a neck twitch. I fall off the knot. Then I get up. I'm the slot to... Hello mọi người ơi. Thì Tiên đã về đến phòng khách sạn rồi và chuyến giờ này thì Tiên sẽ đi Đà Nẵng Thì uh, chuyến đi này Tiên sẽ đi vào 3 ngày là hôm nay thứ sáu Tiên đến Đà Nẵng Thì Tiên đang ở một khách sạn ở ngay uh, sông uh, sông thì đó là cái ờ, cái cầu ờ, tôi không biết tên cái cầu đó mọi người phải không không có đâu cầu không lý ở sài gòn mà anh xảo đi bây giờ tụi mình sẽ thay đồ và nghỉ ngơi nha mọi người hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhé bye bye loop de loops isn't the answer everybody gorgeous every day important everything is glamorous when there's honest inside your hand good morning đà nẵng bây giờ là điện thoại đâu rồi Bây giờ là 8 giờ sáng mọi người và Tiên chuẩn bị đi ăn sáng cùng mẹ và Kyle thì bây giờ Tiên sẽ uh, skin kem như bôi kem chống nắng chứ nha chắc là Tiên không mấy cấp đâu tại vì Tiên hơi trẻ rồi nên Tiên chỉ bôi kem chống nắng thôi thì kem chống nắng ngày hôm nay mà Tiên sử dụng là của Anessa à, ờ, đây là một ờ, cái dòng kem chống nắng mà Tiên đã sử dụng rất nhiều ở trên channel của Tiên rồi mọi người hãy thấy texture của nó Tiên rất là thích con nó này nè Tiên mang nó đi tất cả những lúc mà Tiên du lịch okay. Let's go. Hard time, cause I'm fine with my life And I sing a little song, do a little dance Smile for the camera, don't get caught up inside the damage Bring a little joy, find some quirky friends Hello, hiện tại thì Tiên đã chuyển ờ, khách sạn rồi bây giờ Tiên đang ở Hyatt Regency Thì uh, Tiên tưởng hôm nay không có đông nhưng mà Tiên quên mất là tuần này nó đang tổ chức cái uh, cuộc thi Iron Man đó mọi người tổ chức ở Harad luôn cho nên đó là lý do tại sao nó đang rất rất là đông thì Tiên đang ờ, đi spa để đợi ờ, phòng Tại vì ờ, mình vào hơi sớm nên là cũng chưa có phòng nữa mọi người Thì bây giờ đi spa để giết thời gian để trưa nay có phòng nha Ok thì Tiên đã đi spa xong rồi và bây giờ Tiên đang ở một cái nhà hàng ngoài biển Tiên tính thì là trưa nay sẽ đi ra ngoài ăn chứ sẽ không ăn trong khách sạn thì à, cao đang muốn ăn nem lụi nhưng mà Tina không biết cái chỗ đó đâu giờ tiên sẽ làm cái room tour nha đây là cái à, bước vào thì sẽ thấy một cái à, bàn trà như thế này xong rồi và đây là sẽ là cái giường và đây là cái luggage room rồi đi xong rồi Và đây là toilet hello và đây sẽ là một cái uh, bathtub shower rồi đây là toilet đây là bathroom yeah bây giờ tiên sẽ ra đây đó thì đây sẽ có một cái ghế salon rất là bự ở đây và uh, ờ, tiên sẽ mở cửa ra đây là view đây là hồ bơi và ở bên kia là biển thì hiện tại là đang có một cái uh, event là Iron Man thì uh, năm nay thì anh tiên lại không đi được là tại vì uh, Ờ, cái team không có đủ người mặc dù là năm ngoái đã đăng ký rồi nhưng mà ờ, năm ngoái lại dịch cho nên là mọi người lại refund thì uh, ờ, tiên mới có một cái vé đà nẵng là đi chung với mọi người cho nên bây giờ tiên còn dư cho nên tiên đi nốt cái chuyến này bây giờ thì tụi mình sẽ nghỉ ngơi một chút và sẽ chuẩn bị đi ăn nha Ok thì Tiên đã làm room tour xong rồi và bây giờ Tiên sẽ reapply skincare để ờ, chuẩn bị đi ăn cho mọi người thì thường thường thì Tiên sẽ apply lại sunscreen trong vòng 4 6 tiếng để nó giữ được cái độ chống tia UV cực kỳ tốt. Thì ờ, cái kem chống nắng ngày hôm nay Tiên sử dụng là của Anasa là dòng Perfect UV Sunscreen Skincare Milk với SPF uh, 50 cộng và PA cộng cộng cộng cộng thì sản phẩm này á, là có công nghệ auto booster giúp cho chống nước nè bảo vệ da khỏi tia UV và cái lớp màng chống tia UV bền vững khi tiếp xúc với nước nè mồ hôi nè và những cái tác động bên ngoài thì sẽ vẫn giữ được lớp màng cực kỳ tốt luôn và chống trôi trong nước à, lên đến 80 phút nghĩa là nếu mà tiên đi bơi abcd gì đó thì cái lớp màng này nó vẫn bảo vệ da mặt và nó sẽ bảo vệ suốt cả ngày dài luôn nếu các bạn nào có da dầu thì sản phẩm này còn kiềm dầu nữa cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm nha sản phẩm này á, thì hồi xưa tiên cũng có giới thiệu là nó sẽ có 50 phần trăm thành phần dưỡng da cho nên là nó sẽ à, giúp cho các bạn chống lão hóa và uh, da nó không có bị khô khi mà apply lên đó mọi người mùi thì rất là nhẹ nha kết cấu mỏng nhẹ không có bị bết dính cũng như là rất là dễ sử dụng thấm cũng rất là nhanh luôn còn nếu mà bạn nào mà ít make up thì sử dụng lớp này thành một lớp base ok luôn sáng giờ thì mọi người thấy là tiên không có make up tiên chỉ sử dụng đúng một cái lớp kem chống nắng này thôi mà ờ, nói chung là nhìn nó cũng rạng rỡ hơn một chút rồi có cái hương hoa trái cây á rất là dễ chịu cho nên là khi mà bôi lên thì tiên cảm giác như là tiên bôi dưỡng da chứ không phải là bôi chống nắng đâu mọi người tại vì có một vài sản phẩm thì nó có rất là nhiều mùi cồn nên là tiên không có thích à, sản phẩm này thì sẽ phù hợp với mọi loại da nhưng mà nếu mà bạn nào mà da thiên dầu nhiều hơn thì đây là một sản phẩm best cho mọi người luôn và đây là sản phẩm trên thế giới đầu tiên à, chống tia UV hoàn hảo dưới thời tiết rất là khắc nghiệt và ờ, mọi người thấy hôm nay Đà Nẵng rất rất là nắng nhưng mà mọi người sẽ thấy là da tiên sẽ không có bị xỉn màu à, sau một ngày dài ở dưới nắng nha mọi người sẽ xem đi ok vậy là tiên đã skin care xong tiếp rồi bây giờ tiên sẽ sử dụng một một miếng xíu lip glow của Dior rồi vậy là xong tiên cũng đi biển thì tiên cũng rất là ít makeup cho nên là bây giờ mình sẽ đi ăn nha hello mọi người anh lại hello nữa hello mọi người thì bây giờ tụi mình vừa mới ngủ vừa xong và tụi mình đang đi ăn nem lụi và bánh xèo ở một cái chỗ tên là bà dưỡng siêu ngon nổi tiếng nhất Đà Nẵng nha mọi người Nếu mà mọi người nào muốn tới đây mà tham khảo thử bánh xèo và nem lụi cũng như là bò lá lốt thì Tiên highly recommend chỗ này nha Tiên ăn ở đây từ rất lâu rồi đó thì tình hình là Tiên đã ờ, ăn xong rồi Mọi người nhìn dép của Tiên nè Đó Tại vì sao không? Cái đôi dép của Tiên nó vừa bị đứt Cho nên là bây giờ Tiên đang vào hết em để Tiên uh, mua đồ một chút Nhưng mà uh, chỉ mua đôi dép thôi mọi người Đang đến giờ thì mua đôi dép Xong tự nhiên Vô đây thấy đồ đẹp quá cái phải thử Tiên không nghĩ là Tiên ra đây Tiên đi shopping mọi người Tiên nghĩ đi nghỉ dưỡng thôi nhưng mà Trời xui đất khiến Hello, Tiên vừa mới bơi biển và hồ bơi xong là bây giờ Tiên ờ, lại ăn nữa mọi người Mình đang ăn khoai tây chiên again Và Bây giờ ăn xong thì Tiên sẽ uh, ờ, hơn bé nữa pháo <laughs> Dăng nước vô đầu rồi Bây giờ Tiên ăn xong thì Tiên sẽ đi lên thay đồ để tụi mình tối nay sẽ đi ra Hội An nha Let's go you phải 4 năm rồi tụi mình mới uh, bước chân đến Hội An Kyle thì là mới đi ở đây thôi mọi người tầm một năm rưỡi trước nhưng mà tiên thì chắc là rất rất lâu rồi yeah. áo đẹp mua đâu anh hả mua ở tiệm tên là Sài Gòn đi Gì vậy? no control nha mọi người áo này quá nổi là mọi người không cần không cần phải làm ờ, đâu ra vậy tụi tin vậy đúng rồi new collection của her nha mọi người rất là xinh ta ta da da tiền rất là thích cái đầm luôn á kiểu mặc rất là comfy nhưng mà kiểu muốn muốn lạnh đó thì có thể khoác cái áo này thật vào còn nếu mà không thì gỡ ra cũng được luôn rất là tiện bây giờ thì tụi mình đã về tới khách sạn rồi và tiên sẽ đi ngủ hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai ngày cuối cùng ở đà nẵng nha bye bye good morning rất là nôi này luôn á thì hôm nay là ngày cuối cùng tiên ở đà nẵng rồi mọi người em vừa mới dậy bây giờ 9 giờ và riêng sẽ đi ăn sáng nha oh yeah. 10 thì Tiên đã về đến Sài Gòn rồi và kết thúc chuyến đi Đà Nẵng rất là ngắn như thế này thôi nhưng mà cũng rất rất là nhiều niềm vui Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video lần này của Tiên và hẹn gặp lại mọi người trong video travel tiếp theo nha Bye bye